À, mến chào các anh chị các nhà đầu tư à, quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF thì à, hôm nay cái chủ đề ngày hôm nay thì mình không có làm video về phân tích thị trường hay là nhận định thị trường chung nữa mà hôm nay mình sẽ à, phân tích một cái mà mọi người cũng rất là các anh nhiều nhà đầu tư khác quan tâm đó là nguyên nhân tại sao là ngân hàng trung ương à, Nhật Bản BOJ lại không có tăng lãi suất theo các cái nước như ờ, Fed của Mỹ này ờ, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ này ngân hàng trung ương Anh BOE này ngân hàng ờ, trung ương châu Âu ECB này đấy à, đây và cái tiếp theo nữa là khi mà Nhật mà không tăng lãi suất thì Việt Nam được gì và mất gì và những cái ngành mà Việt Nam xuất khẩu sang Nhật đó, những cái ngành mà tiềm năng Việt Nam xuất khẩu sang Nhật đấy thì uh, đầu tiên á đầu tiên nha về um, các cái các cái lý do mình sẽ nói mình sẽ phân tích lý các cái lý do các cái nguyên nhân tại sao là ngân hàng trung ương Nhật Bản lại chọn các phương án là không tăng lãi suất thay vì tăng lãi suất theo các cái hệ thống của ngân hàng châu Âu của Mỹ đúng không ạ thì các bạn biết là Nhật Bản là một quốc gia là quân trụ uh, ờ, lập hiến và họ theo nền kinh tế thị trường và à, có các cái đặc phái khác nhau à, thì à, có một cái câu nói là Nhật Bản chính là nước Mỹ tại châu Á và điều này điều này nó không hoàn toàn sai nó không hoàn toàn sai nha đấy thì à, và, à, điều này nó không hoàn toàn sai thì tại sao Nhật Bản lại không đi theo các cái bước đi của Nhật của Mỹ đấy thì à, đầu tiên á lý do đầu tiên á, là về doanh nghiệp là cái việc mà Nhật Bản không tăng lãi suất đối với thị trường à, chứng đối với thị trường uh, tại quốc gia tại Nhật Bản thì nó có lợi cho các cái doanh nghiệp Nhật Bản bởi vì sao thì à, ở tại Nhật Bản á, không phải là không chỉ là có các cái tập đoàn lớn hùng mạnh như Toyota, Mitsubishi hay là các cái tập đoàn như Honda ấy không có không không chỉ là có các cái ông trùm các cái gọi là siêu siêu uh, siêu công ty siêu tập đoàn lớn như vậy mà ngoài ra còn các cái công ty các cái công ty vừa và, và có, còn có các công ty nhỏ nữa đấy thì các công ty nhỏ nó chiếm ờ, nó là các cái tế bào cực kỳ quan trọng trong cái nền kinh tế Nhật Bản và hầu hết các cái công ty nhỏ này nha thì ờ, cái vốn họ có giới hạn đúng không ạ họ có giới hạn đúng không ạ thì ở Nhật Bản á, thì cái điều kiện mà để vay được vay vốn của Nhật Bản ở ờ, ngân hàng nó rất là dễ dàng nó rất là dễ dàng à, nó dễ dàng cho nên là hầu hết tất cả các doanh nghiệp Nhật Bản các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì khi các khi các bạn làm ăn lộ thì các bạn đến ngân hàng vay tiền thì người ta vẫn tiếp tục cho các bạn vay đấy nhưng ở trường ngược lại thì khi các bạn mới gửi tiền vào ngân hàng trung ương Nhật Bản ờ, gửi, gửi tiền vào ngân hàng Nhật Bản thì các bạn phải chứng minh được các khoản thu nhập của bạn là đến từ đâu và tả và các bạn phải chứng minh được là tiền các bạn thu nhập là tiền lương từ tiền lương này tiền bán hàng hay gì gì đó có phải có các cái hóa đơn đầy đủ thì người ta mới nhận cái số tiền của bạn nó không khác nó nó khác rất là nhiều đối với ở ờ, Việt Nam ở Việt Nam mình các bạn cứ cầm tiền là gửi ra ngân hàng gửi là người ta nhận người ta không cần biết các bạn tiền nó từ đâu ra đấy nó khác ở chỗ đó rồi đó là do đối với các cái doanh nghiệp mà nhỏ nha còn các doanh nghiệp lớn họ có vay không họ vay vay rất là nhiều lời khác đúng không ạ tụi nhỏ làm việc nhỏ tụi lớn làm việc lớn đúng không ạ các cái tập đoàn lớn thì làm ăn lớn ừ, khi mà họ làm ăn lớn thì họ vay rất là nhiều tiền đấy thì uh, hiện tại uh, là các cái ờ, chính phủ uh, chính phủ của Nhật Bản uh, là liên tục uh, khuyến khích các cái công ty mở rộng hoạt động kinh doanh của mình uh, đi sâu vào uh, thậm chí là đầu tư ra nước ngoài rất là lớn đấy thì ờ, để mà đầu tư ra nước ngoài lớn thì cái các cái tập đoàn Nhật Bản á họ cần một cái lượng là vốn họ vay mà họ cần vay một cái lượng vốn rất là lớn từ chính phủ từ ngân hàng trung ương đấy thì nếu mà việc tăng lãi suất này nó sẽ gây cản trở trong cái việc trong các cái chính sách mà nhà nước đã đưa ra từ trước đây đấy rồi lý do thứ hai nữa lý do thứ hai nữa cũng ờ, mình ờ, mình cho là cũng rất là quan trọng nó bắt đầu từ nó bắt bắt nguồn từ các cái yếu tố từ con người của Nhật Bản à, thì uh, bản chất của người Nhật Bản người ta sống rất là người ta rất tiết người ta rất là tiết kiệm đấy thì cái tiết kiệm này á, thì nó bắt nguồn từ cái cuộc uh, từ những cái đợt khó khăn của cuộc à, đại khủng hoảng kinh tế từ năm 1991 tức là mình à, năm 1991 thì Nhật Bản là nộ cái bong bóng bất động sản cái bong bóng bất động sản lúc đó là cực kỳ lớn đúng không ạ vào những năm 1991 á, thì uh, sau khi mà sau cái, cái kết thúc chiến tranh ấy, thì Nhật Bản uh, được đánh giá là một trong gọi là điều thần kỳ á, tức là sau chiến tranh thì vì Nhật Bản là bị tàn phá rất là nặng nề tuy nhiên thì đến những năm 1980 đến 1981 thì Nhật Bản là là nền kinh tế số 2 thế giới vươn lên từ đống tro tàn đấy thì uh, cái hiệu quả của việc uh, nó ừ, kinh tế nó tăng là bong bóng nó bong bóng bất động sản nó rất là kinh khủng khi mà bong bóng bất động sản à, năm 1991 nó vỡ nó tàn phá nền kinh tế Nhật Bản và cho tới 10 năm sau đó thì nền kinh tế Việt Nhật Bản cũng không thể hồi phục lại được không thể hồi phục lại và không thể bắt đầu lại các cái gọi là các cái nền bắt đầu hoặc không thể tiếp tục được cái gọi là điều thần kỳ của nền kinh tế nữa đấy mặc dù nền kinh tế Nhật Bản vẫn là nền kinh tế số 2 thế giới đúng không ạ mình à, mình có rằng nó bắt đầu nó cũng bắt khởi nguồn từ một số các yếu tố về chính trị chính trị à, đấy tiếp theo nữa khi mà cái cuộc à, khủng hoảng kinh tế nó xảy ra thì nó đậy à, nó đậy hàng hàng chục triệu người dân Nhật Bản vào cạnh mất trắng tài sản mất nhà mất cửa đấy cho nên nó hình thành lên một cái cái ít thức hệ là sống rất là tiết kiệm thì cái việc à, những bạn nào mà ừ, có đọc báo qua Nhật Bản thường thì bạn thể đâu đó lướt được một vài dòng rằng là một số người già chết nhưng mà không có ừ, người thừa kế tài sản đấy tiền họ tiền người có người người Nhật người ta làm ra người ta đệ một là ngân hàng hai người ta mua về thì người ta cất tự đồng nhà hoặc cái đệ giấy chiếu đó là do cái tính cách tính cách ngày xưa từ ờ, từ đời xưa là do các cái do các cái khủng hoảng kinh tế mà người ta người dân Nhật rất là tích trữ thích cái việc tích trữ tiền mặt nhưng đối với giới trẻ hiện nay thì nó lại có một số có một sự hơi khác biệt hơn chút đúng không ạ thì à, cái việc mà người dân à, hạ à, sống tiết kiệm hạn chế chi tiêu nó tác động rất lớn đến nền kinh tế đấy thì cái việc nếu giả sử như chính phủ Nhật đó, mà tăng lãi suất nữa tăng lãi suất lên nha thì người dân lại tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng đấy thì cái dòng cái đồng tiền nó nó chỉ nằm chết dí trong ngân hàng thôi nó không có việc à, nó không có tái đầu tư tái kinh doanh đấy nó không tạo ra các chu trình chu trình mới của nền kinh tế đấy đó là cái tác hại của cái việc mà tăng lãi suất mà đặc mà đặc biệt là các bạn thấy là người Nhật là cái tính tiết kiệm nữa đấy cho nên hàng các bạn thấy là ờ, nếu bạn nào mà có tìm hiểu một chút về văn hóa Nhật bạn thì uh, họ họ chi tiêu các khoản rất rõ ràng trước khi đi chợ họ đều viết ra à, hàng ngày hàng tháng người ta đều chi tiêu cực kỳ rõ ràng luôn nó không giống như văn hóa người Việt Nam mình rồi cái, và mình cho rằng cái yếu tố một thêm cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng nữa là các yếu tố về xuất khẩu đấy thì à, sau cái cuộc khủng hoảng à, năm 1991 đó, thì uh, Nhật Bản bước vào 10 năm suy thoái 10 năm suy thoái tức là sau khi ờ, sau từ năm 1991 đến những năm 2000 đó, là nền kinh tế ờ, của Nhật Bản không hề không hề có một bước bước tiến triển nào cả chỉ loanh quanh loanh quanh khoảng 5.000 tỷ đô thôi 5.000 tỷ đô và không hơn không hơn được không thể bứt thoát ra được nó vẫn nằm mãi mãi nằm trong cái bóng của mình cho đến lúc mà Trung Quốc nó vượt qua Trung Quốc họ vượt qua nền kinh tế Nhật Bản trở thành nền kinh tế số 2 thế giới đấy và đang tiến tới tiềm cận à, làm đối thủ làm nền kinh tế số 1 thế giới của Mỹ đấy đang đối trọng thì à, kể từ cuộc khủng hoảng 191 1991 à, cho tới hiện nay á thì à, cho tận cho tới tận nay nha thì à, nền kinh tế Nhật Bản vẫn tiếp tục trì trệ đó mặc dù sau khi à, ngài à, ngài thủ tướng Nhật Bản là ông Shinzo Abe đã lên cầm quyền thì ông đã đưa ra các ờ, các cái gói về kích thích kinh tế người ta gọi là AB economic ấy, thì ờ, tác động của cái gói kích thích kinh tế đó nó tác động rất là lớn đến nền kinh tế Nhật Bản nó nó gây ra nó đã tạo ra sự khởi sắc trong nền kinh tế đó. nó là tạo được khởi sắc thì cái đặc trưng của cái việc mà trong cái gói AB economic ấy, là chính phủ ờ, bơm tiền ra nền kinh tế à, hỗ trợ giảm lãi suất cho các doanh nghiệp đấy và khuyến khích các doanh nghiệp là tiếp tục đầu tư làm ăn mở rộng uh, kinh doanh hoặc là đầu tư ra nước ngoài đặc uh, ờ, và làm tăng trưởng kinh tế đó, đó là đặc trưng bởi vì các bạn biết là uh, nền kinh tế Trung Quốc á, uh, ở những cái năm 2010 à, 2015 trở về trước á, thì là tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc á, được gọi là nó cực kỳ cực kỳ thần kỳ á mỗi năm ờ, tăng trưởng nó đều là hai con số hai con số các bạn nha có những năm mà tăng trưởng đến 30 phần trăm là cái nó các bạn thấy nó khủng khiếp mức nào luôn á nó cực cực kỳ khủng khiếp từ thời ông ờ, ông ông Đặng Tiêu Bình cho tới ông Hồ Cấp Đào và đến ờ, ông Tập Cận Bình hiện tại nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng đến thời ông tập cận bình thì có thể tăng trưởng chậm hơn nhưng thời tức trong thời tập tập, tập cận bình ấy, thì nền ờ, tăng trưởng của nền kinh tế trung quốc luôn luôn đạt ở mức hai phần trăm ở ờ, mức hai con số đấy thì ờ, cái sự tăng trưởng của nền kinh tế trung quốc nó được hỗ trợ rất lớn bởi các cái chính sách tiền rẻ của chính phủ trung quốc đấy thì người nhật mình cho rằng người nhật đã học cái cách này nhưng mà ở một cái phương diện khác tức là thay vì tăng lãi suất thì tôi lại không tăng lãi suất đúng không ạ ngày xưa trong Trung Quốc á, thì hạ lãi suất hoặc là làm cho tiền của mình nó rẻ đi đúng không ạ thì chung một cách như vậy thì làm ở hiện tại á, thì cái đồng tiền của Nhật á, nó không tăng lãi suất nó làm cho đồng tiền của Nhật nó rẻ đi mình lấy ví dụ nha thì ờ, những năm 2019 á, thì ờ, một yên Nhật thì đổi được khoảng là khoảng 200 đồng 200 đồng Việt Nam mình nhưng đỡ thời điểm hiện tại nha thì một yên Nhật nó đổi được khoảng 16.000 đồng à, 160 đồng đối với đồng tiền Việt Nam đấy thì chính việc cái việc mà Nhật nó xuất khẩu à, cái việc mà mà mà Nhật à, cái tỷ giá đồng à, cái, cái dòng tiền đồng tiền của Nhật nó rẻ đi thì nó tác động rất tích cực đến cái nền kinh tế đúng không ạ thì à, cái việc mà tiền nó rẻ đi nữa nó tác động nó còn giúp cho các cái chính sách của nền kinh tế của Nhật Bản trong dài hạn nó được rút ngắn đi thay vì cái mục cái à, đối với à, cái chính sách trong dài hạn của nền kinh tế người ta đặt ra là 10 năm thì ờ, thì cái tác động của cái việc mà tăng lãi suất của các quốc gia khác á, thì nó rút ngắn lại thì đến một đến Nhật Bản đạt được mục tiêu đó thì nó rút ngắn còn còn lại khoảng 7 năm cho tới 6 năm kiểu như vậy thì ờ, thì nó tạo ra một cái ờ, một cái lợi thế đấy lợi thế đối với thị trường Nhật Bản thì các bạn thấy là hiện tại á thì cái chính sách tiền rẻ nó tạo ra các cái tiền đề hỗ trợ rất lớn cho các cái các cái doanh nghiệp mà xuất khẩu đấy thì các bạn thấy là đợt trước ngày những năm trước là Trung Quốc là là một quốc gia xuất siêu xuất siêu rất lớn tiền rẻ nó tạo ra cái thiệt dòng tiền mà thu về từ Trung Quốc á, thì nó chênh lệch tỷ giá nó lớn hơn đây người ta thu nhiều tiền hơn về thì Nhật Bản cũng vậy thì à, các cái sản phẩm mà xuất khẩu chính của Nhật Bản á, là xe cộ này thì số liệu đây là từ những năm 2017 này xe cổ máy móc bao gồm máy tính này rồi máy móc thiết bị này thiết bị quang học kỹ thuật y tế sắt thép vân vân như hàng hóa hóa chất hữu cơ đá quý kim loại vân vân tàu thuyền rồi các nhiên liệu khoáng sản gì đó thì uh, trong các sản phẩm này ấy, mình cho rằng uh, các sản phẩm về điện tử điện tử như xe cổ là chiếm tỷ trọng là nhiều hơn cả và các cái, ngoài ra thì Nhật Bản còn xuất khẩu Ờ, rất là nhiều các mặt hàng khác nữa à, đem rất là nhiều đô la về khác như là nhiều các cái diễn video chẳng hạn hoặc là truyền, truyền tranh gì đó hay là ngoài ra còn có các cái sản phẩm về thiết bị điện tử hoặc là các cái bí quyết về công nghệ điện tử à, thì à, có một số các cái các cái công nghệ điện tử nó bắt buộc nó phải sản xuất ở Nhật Bản bởi vì người ta không chuyên giao các cái công nghệ đó ra ngoài nó đặc biệt khó đúng không nó đặc biệt khó và nó người ta không muốn mất bị mất các cái gọi là các bí phương về làm các thiết bị điện tử đó đấy thì và cái giá trị các cái thiết bị điện tử đó rất là cao rất là cao mà rất là khó để làm ra <clears throat> rồi thì ở, ở chiều ngược lại nhập Nhật Bản thì nhập khẩu rất là nhiều về các cái ờ, sản phẩm về đầu tiên là nhập khẩu nhiều nhất là về xăng dầu xăng dầu thứ hai là quặng xị cho, thứ ba là dược phẩm quần áo phụ kiện uh, quần áo đan móc hoặc đan hoặc uh, móc hoặc phụ kiện gì đó rồi cá tra gỗ thịt đồ gỗ giường chiếu gì đó nhôm hay là gì đó thì uh, trong các cái loại nguyên liệu này á, thì mình thấy là nhập khẩu nhiều nhất vẫn là dầu dầu thì uh, các bạn biết là thị, các bạn có biết là thị trường uh, ở Nhật Bản á, thì Nhật Bản hầu như không có tài khoản về dầu mỏ hầu như không có mà không phải không hầu như không có mà là không có luôn á không có thì mà gần như tất cả các sản phẩm về nhập uh, dầu mỏ qua Nhật Bản thì nhập từ hai quốc gia à, bà tính ra là ba quốc gia một là từ uh, à, Trung Đông Trung Đông là thị trường thì à, phần nhập lớn nhất thứ hai á, thì từ Nga thứ ba là có một phần nhỏ nhập từ Mỹ Mỹ đúng không ạ thì cái chu trình chuẩn bị tới nó xa quá cho nên là ngày trước á, thì nhật bản có nhập uh, khẩu dầu mỏ từ ờ, từ nga tuy nhiên á, từ có do các yếu tố về địa chính trị địa chính trị đấy, từ lịch sử nó để lại cho nên là người nga à, người nhật á, người nhật cho tới hiện nay thì vẫn đang tranh chấp là cái quần đảo cái đạo đối với người nga nha cho nên là là phần lớn là các sản phẩm từ dầu mỏ thì người Nhật đều nhập từ Trung Đông đấy do cái tầm đó là cái tầm nhìn từ người ta ngày trước á, mình có đi Nhật thì cô giáo của mình nói thì mình chưa có hiểu nhưng mà sau này thì mình tìm hiểu mình mới thấy là mình mình mới nhận ra các cái điều đó và cái việc mà là tạo các cái đối tác quan hệ tốt từ Trung Đông á, nó tạo ra nguồn cung ổn định từ dầu mỏ à, nguồn cung ổn định dầu mỏ đến thị trường Nhật Bản và có thể là các bạn không biết là cái thực ra cái giá mà dầu dầu mỏ ở thị trường Nhật Bản nó còn rẻ hơn đối với thị trường Việt Nam nữa mặc dù Nhật Bản là nhập 100% là dầu mỏ tuy nhiên á để mà giảm giảm được cái giá thành đối với các cái sản phẩm này á các bạn biết làm sao không người ta tiết giảm mọi khâu trung gian người ta cắt mọi khâu trung gian trong cái việc mà phân phối các cái sản phẩm về dầu mỏ này Đấy thì nếu như các bạn nào mà có xe ô tô hoặc từng đi Nhật đến đỗ xăng á thì các, ở ờ, những cây xăng như vậy các bạn sẽ không bao giờ thấy được nhân viên người ta người ta các bạn sẽ không có nhân viên đổ xăng cho các bạn đâu các bạn phải tự xuống đô và các bạn phải tự thanh toán tiền nó không giống như Việt Nam mình nhá Việt Nam mình nó sẽ, sẽ quá qua rất là nhiều khâu trung gian cho nên giá thành đổi lên mặc dù Việt Nam có nhà máy lọc dầu đó nhập nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và nhập nhà máy lọc dầu Dung Quất nhưng mà Việt Nam cái tỷ cái giá xăng ở Việt Nam mình nó cao hơn rất là nhiều so với cả thị trường Nhật Bản thì lừa ngày trước mình có đi Nhật thì mình có đổi xăng thì sau khi đó lúc đó mình quy ra mình quy đổi ra cái tỷ giá ở thị trường Việt Nam thì lấy giá xăng ở Việt Nam vẫn cao hơn so với thị trường Nhật Bản nó là như vậy đấy thì cái việc mà giá xăng nó thấp nó tạo ờ, một cái động lực rất lớn cho cái nền kinh tế Nhật Bản nó, nó giảm ờ, cái cái lạm phát nếu bạn nào chưa hiểu thì ờ, hiện tại mình nghĩ cái chắc, chắc các bạn đã hiểu rồi đúng không <coughs> rồi thì um, tiếp theo á, là các cái sản phẩm nhập khẩu ờ, lớn ngoài từ dầu mỏ thì mình chờ mình thấy là các sản phẩm từ quần áo phụ kiện đúng không ạ thì quần áo ờ, phụ quần áo á, thì người ta nhập khẩu á các bạn biết là ở đâu không ở thị trường Nhật Bản á thì các sản phẩm từ vải vóc quần áo thì nếu các bạn nào mà từng đến siêu thị của Nhật Bản thì các bạn sẽ thấy nó chữ à, còn nó đến từ hà hai nước một là made in Việt Nam hai nó là made in China China ở Trung Quốc á đấy đó chỉ có hai thị trường đó thôi bởi vì thị trường Việt Nam và thị trường Trung Quốc là hai thị trường mà nó có cái giá nhân công nó rẻ có giá nhân công nó rẻ thì à, cái cái cái giá mà nhập vào nó thấp hơn rất là nhiều cái giá nhập vào nó thấp hơn rất là nhiều so với cái việc mà người ta mượn nhà máy ở Nhật Bản rồi thuê nhân công người Nhật đến đến làm các các cái các, các cái mặt, mặt hàng may mặc đó bởi vì các bạn biết là hiện tại là người Nhật người Nhật Nhật Bản hiện tại đang thiếu lao động rất là nhiều đúng không ạ đấy thì uh, ờ, nó dẫn tới là ừ, các cái tiền lương mà trả cho người Nhật nó cao hơn rất là nhiều đấy chính vì vậy mà các mặt hàng này á, thì nó nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc rồi mặt hàng mà Nhật Bản nhập khẩu nữa là gỗ gỗ thịt đấy gỗ á, thì các bạn biết nhập khẩu từ đâu là nhiều không ạ là từ nga nga người nhật rất là nhập rất nhập rất là nhiều các loại gỗ bạch dương á, từ thị trường nga đấy bởi vì các bạn ở nhật á thì à, rừng rừng rất là nhiều gỗ rất là nhiều tuy nhiên á à, do các cái chính sách từ à, trung ương cho tới địa phương cho nên người nhật á, rất là hạn chế mà chặt cây chặt cây hoặc là phá rừng uh, nó sẽ bởi vì nó có từ các yếu tố từ lịch sử từ văn hóa cho nên là người ta muốn bảo tồn các hệ thống ờ, cây cối và các hệ, hệ thực vật hệ động thực vật ở trong tự nhiên uh, hạn chế tác động đến uh, tự nhiên nhiều nhất có thể hạn chế tác động chính vì vậy mà người ta nhập khẩu rất là lớn mặc dù là cái tiêu thụ các bạn biết ở Nhật Bản á, cái nhu cầu tiêu thụ gỗ nó cực kỳ lớn đó thì à, cái hệ thống nhà mà chủ yếu Nhật Bản người ta gọi là bán sồng bán sồng á tức là cái căn hộ căn hộ á, nó được làm từ kết cấu gỗ á kết cấu gỗ thì một phần là cũng bởi vì uh, nguyên à không phải một phần mà là phần lớn nguyên nhân nó cũng, cũng chính là từ cái vị trí địa lý của Nhật Bản thì Nhật Bản có rất là nhiều trận động đất đúng không ạ thì cái cấu gỗ á, nó là một kết cấu mà nó nó bền hơn à, nó đảm bảo được cái độ rung lắc của uh, của các cái trận động đất mà nó không gây ra sụp đổ công trình hoặc là uh, kể cả nếu mà có sập á, thì nó cũng gây ra ít các cái hậu quả hơn so các cái so với các công trình làm từ bê tông cốt thép kiểu như vậy đó rồi các sản phẩm nhập khẩu thứ hai từ thịt thịt thì thịt thì Nhật Bản nhập khẩu nhiều nhất là thịt từ thị trường Mỹ thị trường Úc Canada đấy nhưng mà không có thị trường Việt Nam đấy hầu hết các sản phẩm mà từ bò á bò mà các bạn mà từ Nhật ăn á ăn ở siêu thị bình thường á là hầu hầu hết là nhập khẩu từ Úc nhập khẩu từ Úc đấy còn các sản phẩm mà bò mà người ta người, người Nhật người ta chăn nuôi á, người ta để dành cho người ta để dành để xuất khẩu hoặc là bán cho khách du lịch bởi vì thì giá nó cao hơn các bạn từng nghe đến thịt bò Kobe đấy đúng không thịt bò Kobe ấy. đấy các cái yêu cầu ờ, về nuôi của nó rất là cầu kỳ rồi à, cuối cùng nữa là cái ý cuối cùng là những cái mặt hàng mà Việt Nam có thể xuất khẩu sang Nhật thì à, Nhật Bản á, có nhu có thì được có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ rất lớn đối với các sản phẩm từ nông thủy sản thực phẩm nước ngoài bao gồm cá các sản phẩm về chế biến từ cá và tôm lươn thịt và những cái sản phẩm từ thịt đậu nành thịt và đậu nành sản phẩm từ ngũ cốc rau quả tươi chế biến cà phê ngoài ra còn có các cái loại à, hoa quả như thanh long xoài rửa vai đấy thì à, mình thấy theo mình thấy là ở Nhật Bản có một số lượng nhỏ là các sản phẩm từ quả vải ở Việt Nam mình là được bày bán ở các siêu thị Nhật Bản còn tuyệt nhiên hầu hết các cái sản phẩm khác còn lại như mình vừa nói vừa rồi là không có thị trường ở Việt Nam hầu như không xuất khẩu ra được bởi vì sao bởi vì cái tiêu chuẩn mà để được bày bán trên siêu thị của Nhật Bản nó rất là khắt khe nó cực kỳ khắt khe luôn để được uh, lọt qua các cái khâu sàng lọc các cái khâu kiểm định để mà được lên kệ đóng siêu thị á thì nó cạnh quá cực kỳ nhiều khâu kiểm định nhé cực kỳ nhiều khâu kiểm định mà đối với thị trường Việt Nam hiện tại là chưa thể đáp ứng được các cái yêu cầu đó chưa thể đáp ứng được cho nên cho nên là các sản phẩm đó nó được nhập khẩu từ các nước châu Âu như cả Úc để đảm bảo từ các cái quy trình chăn nuôi và giết mổ sạch sẽ và à, Việt Nam mình thấy là có một điều rất là đáng tiếc Việt Nam là một nước một nước xuất khẩu rất là nhiều về ngũ cốc đấy các sản phẩm về đậu nành cũng có tuy nhiên thì nó là không cũng không đạt được các yếu tố mà để nhập khẩu vào Nhật Bản đấy, rất điều rất là đáng tiếc à, còn các cái sản phẩm về cá thì uh, thì mình thấy là Nhật Bản là một quốc gia tiêu thụ cực kỳ nhiều các cái loại hải sản cực kỳ người Nhật rất là rất là cực kỳ ưa thích các sản phẩm từ hải sản còn uh, các sản phẩm về từ um, thịt cá thịt thì thịt hoặc là thịt bò thịt gà thịt heo thì người ta ít ít có nhu cầu ăn hơn nhưng mà có nhưng mà không có nhiều bằng các sản phẩm từ hải sản nha rồi à, và thêm một mặt hàng nữa mà Việt Nam có thể xuất khẩu sang Nhật Bản chính là lao động thì các bạn biết là từ những năm 2015 cho tới nay cho tới những năm 2021 này thì thị trường Nhật Bản là một trong những thị trường mà tiếp nhận cực kỳ nhiều về cái lao động của Việt Nam chủ yếu là lao động phổ thông các bạn nha thực chủ yếu lao động phổ thông tức là lao động phổ thông bên kia thì làm tất cả làm những cái công việc mà nó đơn giản nó đơn giản nhất và được trả lương ở mức lương nó khá là thấp thấp so với thì người người Nhật Bản hoặc là những người bà quốc gia khác mà đến làm đó và cái những cái người mà Việt Nam mà xuất khẩu lao động sang Nhật Bản á, thì đem lại một cái nguồn ngoại tệ rất là lớn cho quốc gia ở những năm gần đây Đấy tuy nhiên cái việc mà chính phủ Việt Nam để ở ờ, chính phủ Nhật Bản để cái đồng tiền đồng yên đồng yên Nhật nó rẻ nói nó cái nói hay là mà nói một cách khác là người ta giữ lại một phần tiền nó sẽ được luân tái luân chuyển trong quốc gia Nhật Bản nó tái luân chuyển trong quốc gia Nhật Bản à, khi đâu khi này mình có nói là ngày trước mình có uh, những năm 2019 thì một một uh, một một yên Nhật thì đổi được khoảng 2.100 đồng Tuy nhiên đối với hiện tại thì một yên Nhật thì đổi được khoảng 160 đồng đấy tức là ai đó đã lấy đi của người Việt Nam mình mất uh, bao nhiêu ta gần mất 500 đồng mất năm là uh, mất 50 đồng đó là chênh lệch tỷ giá và ở chiều ngược lại á, thì cái việc mà các bạn xuất siêu sang Việt Nam Nhật Bản thì nó rẻ hơn nó rẻ hơn nhưng mà cái việc mà xuất khẩu sang thì nó uh, nó nó không đáng bao nhiêu cả rất là đáng tiếc cái điều đó đấy thì các mặt hàng mà à, các nước khác mà nhập à, nhập khẩu sang Nhật á, thì nó cũng rẻ hơn tương tự như vậy các bạn hiểu không ạ rồi à, đấy đấy là những lý, lý do chính mà um, mà Nhật Bản không có tăng lãi suất không có ngân hàng trung ương Nhật Bản không có tăng lãi suất sau khi mà các nước ờ, châu Âu tăng lãi suất như ờ, Fed tăng lãi suất rồi ngân hàng trung ương Thụy Sĩ rồi ngân hàng trung ương Anh hay là ngân hàng trung ương châu Âu ECB đấy thì ờ, đối với Fed thì các bạn đã hiểu rồi các bạn nó là một ngân hàng trung ương thế giới còn trung ương Anh Anh hay là ECB là những đối tác cực kỳ lớn thì có ảnh hưởng thương mại cực kỳ lớn đối với thế giới còn ngân, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ nó là kho cái kho bạc của ờ, của thế giới đấy thì hầu hết những nhà đầu tư nhà chính trị gia hay là nhà tài phiệt nào đều có mở tài khoản ở các cái thiên đường về tài chính như các ngân hàng trung ương thụy sĩ thì cái vị trí địa lý chính trị đặc biệt của nó nó giúp cho ngân hàng uh, cho thụy sĩ nó được uh, gọi là trung lập từ những từ những cuộc thế chiến thế giới thứ nhất đến về hiện tại đấy thì uh, trên đây là mình vừa phân tích cho các bạn về những cái lý do tại sao là ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ lại không tăng lãi suất như các cái quốc gia khác đúng không ạ thì cao ơn mọi người đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình nếu các bạn thấy video này hay thì hãy uh, cho mình một like một subscribe và hãy gửi video này đến những người mà các bạn cảm thấy nó hữu ích đến với họ cảm ơn mọi người đã uh, lắng nghe video của mình cảm ơn mọi người